Hello mọi người, chào mừng người đã quay lại với channel của Tiên Và ngày hôm nay Tiên lại có một chuyến đi đi Singapore cùng với gia đình và Kyle Nên là bây giờ Tiên vừa mới đáp xuống ờ, sân bay Changi của Sing Bây giờ thì Tiên sẽ về khách sạn và sẽ làm room tour cho mọi người nha hiện tại thì Tiên đang ở Marina Bay Sands ở ờ, phòng khách sạn của ba mẹ Tiên là tại vì uh, <laughs> phòng của Tiên lúc đầu đang tính ở đây nhưng mà nó lại hết phòng cho nên là mình phải ở một khách sạn khác thì Tiên sẽ cho mọi người coi thử cái room tour nha Oh my phòng rất là đẹp đúng không mọi người Trời ơi Rất là tiếc khi mà nó đã hết phòng Như đây là cái uh, toilet nè Đây Cái phòng rất là sáng luôn á Đây là cái phòng Đó có cái bồn tắm bồn tắm nè mọi người Good morning và buổi sáng đầu tiên Tiên ở Singapore Và hiện tại thì Tiên đang ở Apple Store Tại Marina Bay Sands Wow, cái review Ngày hôm nay thì tụi mình ờ, chỉ ở vòng vòng khách sạn Sau đó trưa nay sẽ đi ăn Và ờ, chiều thì tính đi một cái uh, museum về uh, kiểu uh, có light này nọ cũng rất là đẹp show cho mọi người xem view ở đây nha thì Tiên mới ăn chưa xong và bây giờ đang đi ăn sầu riêng Đây không phải là món của Tiên cho nên là Tiên sẽ Tiên nhìn mọi người ăn ờ, Sầu riêng ngon mà Thôi, không ăn sầu riêng Ai tim không sầu riêng, comment Good morning Hôm nay là ngày thứ Thứ mấy? Thứ, bảy Thì hôm qua Tiên không có quay được nhiều là tại vì Tối ngày hôm qua Tiên không có ngủ được Cho nên là à, Ngày hôm nay thì sẽ rất là sẽ quay cho mọi người nhiều hơn Bây giờ thì tụi mình sẽ xuống ăn sáng Và hôm nay sáng nay tụi mình đi Garden by the Bay Rồi xong chiều chiều mình sẽ đi Chinatown Nên là sẽ có rất là nhiều hoạt động hôm nay. Hello everyone Bây giờ tụi mình sẽ đi qua Marina Bay Sands khách sạn của bà mẹ để uh, uh, đi qua gần Mother Bay và chụp hình nha mọi người May uh, chậm vế là trời rất là nắng tại vì uh, mấy bữa nay thì sinh mưa rất là nhiều hầu hết là mỗi ngày nên tụi mình không có chụp tấm nào luôn mà hơn mấy hôm nay nó nắng rồi cho nên là bây giờ sẽ đi chụp nha đang ở sân bay để à, đi qua cái uh, terminal của Seoul thì uh, ờ, lần ừ, trước tiên đi thì tiên cũng đã qua cái terminal này rồi mà bây giờ thì tụi mình cũng ráng ra sân bay sơn cũng để qua này đi ăn cũng như là mua đồ tiếp sau giá